À, xin chào mọi người nhé Hôm nay em à, xin làm cái hướng dẫn về cái à, à cách đổi mật khẩu của con Wi-Fi Tenda qua 5 bước những bước làm của em thì nó rất là cụ thể rất là dễ hiểu ha thì à, em mong rằng là qua cái video hướng dẫn này thì mọi người có thể từ mình có thể đổi mật khẩu qua bằng điện thoại của nhà mình được à, và nếu như mọi người thấy video này mà có ích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em ha à, và cũng nhớ like à, cái video này rồi thì à, bây giờ em thể bọc con à, wifi này ra ha rồi đấy là cái wifi của nó là ở bên này là có lỗ cắm nguồn đây là cái lỗ cắm cổng quan là dây mạng á còn đây là có một cái nút reset đây đến đen đây thì để đảm bảo rằng là mình à, mình cài đặt nó ok á, thì việc đầu tiên của mình á đầu tiên là mình cắm điện nữa ha Đấy. và mình nhấn cái nút đen đen này mình reset cho nó cái nút này ha lúc nào mình thấy có 5 cái đèn ở trước này á bốn năm cái đèn này nó chiếu sáng một cái rồi nó tắt á là có nghĩa là reset giống như mình mới mua về đó, trước khi mình để cài đặt à, đổi mật khẩu thì mình reset trước cho nó đảm bảo ha đó mình thành nhân ha đây thì mình thành nhân và mình lúc nào mình thấy mấy cái đèn này tự chụp tắt một cái rồi nó sáng lại ha đó. đó thấy chưa đó. có nghĩa là nó reset lại từ đầu giống như của nhà sản xuất rồi đó là trước khi mình làm đó. rồi bây giờ bây giờ mình sẽ à, đi qua năm bước ha để bước đầu tiên á là mình à, um, tắt cái 3G 4G trên điện thoại của mình Đấy, à, là trên điện thoại của mình là mình tắt cái 3G 4G bước thứ hai á là mình nên sử dụng những cái dòng điện thoại như là Samsung Oppo nói chung mấy cái dòng điện thoại mà xài bằng hệ điều hành Android á thì mình sẽ sử dụng à, nó dễ hơn ha là bước thứ hai bước thứ ba là mình sẽ à, um, vào Google Chrome và mình sẽ gõ là 192.168.0.1 rồi à, bước thứ tư á ừ, rồi bước thứ tư của mình á là bước thứ tư của mình là mình à, à khi mình gõ vào cái địa chỉ đó 192.168.0.1 thì mình chọn cái dòng chính giữa là Dynamic IP và bước thứ năm á, là mình tiến hành đổi tên và mật khẩu của cái à, con wifi nó và nhấn ok là xong thì bây giờ mình sẽ làm trực tiếp trên cái điện thoại để cho mọi người dễ hình dung hơn nhé rồi ok để mình lấy điện thoại nha rồi à, bây giờ mình sẽ à, làm các bước nha đầu tiên á là mình sẽ phải tắt 3G 4G trên điện thoại tức là dữ liệu di động đấy ha đó như của mình như thế này là đã tắt rồi ha đó như của mình là tắt rồi ha nên là tắt 3G 4G trên điện thoại thứ hai là điện thoại của mình đây đang xài là điện thoại Samsung hệ điều hành Android á nên là rất là dễ xài ha dễ vào rồi là bước thứ nhất là tắt 3G 4G trên điện thoại bước thứ hai là mình sử dụng mấy dòng điện thoại Samsung Oppo và bắt đầu mình bật cái wifi này lên để mình kết nối với cái tenda của mình là cái này đó tenda của mình là à, 768 đây đó mình kết nối với wifi tenda ha thì ở đây của mình thì nó sẽ tự động kết nối tại lúc này mình có kết nối rồi nếu trường hợp mà nó hỏi mật khẩu thì nhập mật khẩu là một hai ba bốn năm sáu bảy tám ha rồi sau khi là nó kết nối xong rồi á thì mình sẽ vào bước 3 là mình sẽ vào Google Chrome đây là cái này à đây vào đây mình sẽ gõ cái địa chỉ của mình là 192.168.0.1 đó sau khi vào à, gọi địa chỉ 192.168.0.1 bước thứ tư là mình chọn cái dòng chính giữa đây ở đây có dòng dynamic IP đây ha đó là dòng chính giữa mình chọn dòng chính giữa là dynamic IP đây Đấy. rồi đến bước thứ năm á là bước cuối cùng là mình đặt cái tên cho nó Đấy. để giả sử mình đặt tên là à, wifi nhà đi ha à. và mình đặt cái mật khẩu cho nó ví dụ một hai ba à, a b c bốn năm sáu chẳng hạn ha rồi là mình bấm chữ ok là bước thứ năm đó rồi như vậy là đã xong rồi ha mình đổi đổi à, xong thì nó sẽ tự động thoát ra ha là mình để xong 5 à, bước bây giờ mình vào mình kiểm tra lại ha đó cái wifi nhà mình mới đổi vừa xong này mình bấm vào wifi nhà và mình sẽ nhập cái mật khẩu lại của mình lúc nãy 123 abc 456 đó mình kết nối thì mình sẽ thử lại ha rồi mình đã kết nối wifi nhà rồi ha bây giờ mình vào youtube thử ha ok ha với youtube ok ha thì mọi người thấy video này mà hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha rồi rất cảm ơn tất cả mọi người nha mình hy vọng năm bước uh, hướng dẫn rất là chi tiết này thì uh, sẽ giúp mọi người có thể tự đổi mật khẩu được nha